Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV Hút Lúa của mình Thì cũng giống như kênh kèo bóng hai lúa của mình Thì anh em cũng đã xem những video trước thì anh em cũng đã biết kết quả mình nhận định cho tất cả anh em rồi Thì vừa rồi mình có trận mới vừa đã xong anh em Đó là trận Nhật Bản và Costa Rica và Nhật Bản để thua Costa Rica với tỷ số 1-0 nha anh em Thì cái thế hình nó bị đảo ngược rồi anh em Là cái bảng đấu này là cái bảng đấu đang rất là hấp dẫn nha anh em Thì hiện tại Costa Rica cũng được 3 điểm và Nhật Bản cũng được 3 điểm và Tây Ban Nha cũng được 3 điểm mà liệu Tây Ban Nha gặp Đức trong cái bảng này thì anh em cũng thấy mình đã nhận định cho tất cả anh em là cái trận Tây Ban Nha và Đức rồi thì nếu tối hôm nay mà Đức thắng Tây Ban Nha nữa là cái bảng này rất là đẹp luôn nha anh em là thằng nào cũng được 3 điểm và cái dòng cuối là cái dòng sinh tử của hai đội bốn đội luôn nha anh em thì bây giờ cái bảng này bây giờ bây giờ đang rất là hay luôn nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm hai trận nữa thì trước khi mình nhận định mình cũng tâm sự ngang sơ với anh em à, những anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò cũng có nhắn tin cho mình hôm nay rất là nhiều nha anh em rất là nhiều khi mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký cái trang để đưa anh em vào nhóm để chơi thì anh em cũng biết rồi đang hiện tại anh em còn đang chơi anh em nào còn đang chơi ở ngoài á, qua thầu qua cò á, mình khuyên anh em một cái vấn đề thôi là anh em nên vào đăng ký trang để anh em chơi anh em chơi được một cách hiệu quả hơn thì anh em cũng thấy mình lên mình livestream mình đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em rồi mình đẩy những cái kèo giống như kèo gốc kèo tài thẻ đánh rung cho tất cả anh em thì mình gửi những cái kèo đó mình gửi kèo cho anh em đánh rung hiệu quả đang dễ ăn nhất thôi chứ không phải mà anh em đánh cái đó là anh em đánh không hiểu đánh cái gì nhưng mà anh em chủ yếu anh em đánh là anh em kiếm lợi nhuận chứ không phải anh em đánh là anh em để ghiền anh em để xem nha đánh mình kiếm cái lợi nhuận nhờ cái lợi nhuận vô những cái điểm yếu của nhà cái thì nó đưa ra những cái đó nó đánh vào tâm lý anh em anh em ghiền anh em xem những cái trận đấu lớn những trận đấu nhỏ gì đó không cần biết mà bên nhóm của mình thì miễn cái trận đấu lớn trận đấu nhỏ cái giải nào á cái rặng nào mà cái môn nào mà chơi dễ ăn dễ kiếm lợi nhuận cho anh em thì mình hướng dẫn anh em vào chơi cái đó thôi thì bảo giờ anh em chơi qua thầu qua cò anh em đâu có đánh được cái mã tài thẻ tài gốc rung thẻ rung gốc đâu anh em thì bây giờ mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi được những cái mã đó mà trong cái lúc mà anh em chơi được cái mã đó thì trong nhóm của mình sẽ đăng gửi thông báo cho anh em vào cái mã đó liền thì anh em phải gửi vào cái mã đó liền nó mới hiệu quả cho anh em nha thì anh em nào mà đang xem được cái video này nếu mà muốn đăng ký một cái trang chơi á mà không biết uh, chơi trang mình sẽ có cái đội ngũ hướng dẫn anh em tận tình luôn hướng dẫn anh em từ cái lúc đăng ký tới cái lúc nạp ừ, vốn vào rồi nha anh em và cái lúc đánh luôn đánh kèo như thế nào luôn thì mình có một nguyên một cái đội ngũ để dành hướng dẫn cho anh em thì nếu mà anh em muốn vào chơi cùng mình á vào nhóm của kèo bóng hai lúa của mình ấy thì anh em cứ liên hệ qua zalo 0937318970 hoặc là telegram cài bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em một cái cách đăng ký trang và hướng dẫn tất cả anh em vào kèo như thế nào là hiệu quả và đưa anh em vào nhóm của mình nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em đó là cái bảng H nha anh em cái bảng H thì có ờ, trận đó là trận của Hàn Quốc và Ghana nha anh em diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 11 thì trên bảng xếp hạng Bồ Đào Nha đang đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng và có 3 điểm sau một vòng đấu nha anh em. Thì trận đó Bồ Đào Nha ăn Ghana với tỷ số 1-0 nha anh em. Thì trận này Ghana sẽ gặp Hàn Quốc. Sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 20 giờ. 20 giờ ngày 28 nha anh em là ngày mai. Hôm nay là mình đang nhận định cho anh em là ngày 27 rồi. Thì anh em cũng thấy cái phong độ của cái thằng Hàn Quốc đang rất tốt và trận rồi Hàn Quốc để hòa Uruguay luôn nha anh em hòa Uruguay luôn Uruguay cũng đang có cái phong độ bên uh, Nam Mỹ anh em Uruguay của Nam Mỹ đang có cái phong độ rất tốt nha rất tốt cũng bên phía Nam Mỹ nhưng mà Hàn Quốc là cái đội tuyển của châu Á anh em châu Á thì đã không có sánh được cái tầm với Nam Mỹ với châu Âu nha anh em mà châu mà Hàn Quốc cũng vẫn cái cầm được hòa với Uruguay là anh em biết cái phong độ của thằng Hàn Quốc đang rất là tốt nha thì anh em thấy cái phong độ của thằng Hàn Quốc là nó chỉ để thua đúng một trận trong 10 trận gần nhất là để thua Nhật Bản cái đội mà đang đứng đầu đứng nhất nhì châu Á anh là thằng Nhật Bản còn bên phía Ghana thì Ghana cái phong độ của Ghana cũng không kém gì Hàn Quốc nha anh em chỉ để thua đúng hai trận là trận thua Nhật Bản lúc ờ, ngày 10 tháng 6 nha anh em là thua Nhật Bản với tỷ số 4-1 và trận thua gần nhất nữa là cái trận thua trong lúc giao hữu anh em đã thua Brazil với tỷ số 3-0 luôn anh em và cái trận thua Bồ Đào Nha 3-2. Thì anh em thấy hai cái phong độ hai này đang rất cao nha. Thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu á, lịch sử đối đầu đây, anh em thấy hai này nó gặp nhau rất khá là lâu rồi. Gặp vào lúc năm 2014 là Ghana ăn Hàn Quốc với cái tỷ số là 4-0. Thì cái lúc đó là Son Heung-min cũng mới mới nhú anh em, Son Heung-min cũng mới nhú thôi nha thì à, trong cái lúc 2011 thì Hàn Quốc ăn Ghana với tỷ số 2-1 thì cái phong độ hai thằng cũng nhập nhỉnh nhập nhỉnh ngang nhau nha anh em còn cái đội hình dự kiến cái đội hình dự kiến thì anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến bên phía Hàn Quốc chơi với sơ đồ 4-3-3 nha anh em rồi hàng công cao nhất á, là Son Hong Min đá với vị trí cánh và cánh trái nha anh em và Ho Wan và Na, Hona nữa nè San Hona đá ba hàng công cái đội hình này là cái đội hình dự kiến nha anh em anh em thấy cái đội hình dự kiến nó hơi ảo một tí không có ba thằng mang số áo số 7 luôn nè anh em đây sang Hona số 7 Seon Min số 7 luôn và thằng Ye Sung Le cũng số 7 luôn nè anh em còn bên phía ờ, Ghana chơi với đội hình 352 nha anh em thì cái đây là đội hình dự kiến ta gần tới giờ đấu á mới có đội hình chính thức và mình lên mình đưa kèo cho anh em luôn nha có đội hình chính thức mình mới gửi kèo cho anh em đánh đe hiệp đánh trận nha còn mà cái kèo gốc á, mình không khuyên anh em đánh đầu trận mà anh em vào trong nhóm mình á, mình sẽ gửi cái kèo gốc cho anh em vào cái lúc rung nha anh em giống như phút 20 30 lúc đó ờ ừ, mình thấy cái kèo này hợp lệ tỷ lệ ăn là 90 phần trăm thì mình báo với anh em anh em vào rung gốc rung thẻ đó cái đó là cái cách hợp lệ nhất mà mình gửi đến anh em còn cái tỷ lệ kèo á còn cái tỷ lệ kèo đây mình sẽ ờ, để đưa tỷ lệ là tỷ lệ kèo lên cho anh em tỷ lệ kèo là Hàn Quốc chấp 0,25 luôn nha anh em cái trận này mà Hàn Quốc chấp 0,25 là nhà cái đang đánh giá cái thằng Hàn Quốc này đang phong độ đang rất là tốt cái trận này Hàn Quốc sẽ quyết tâm lấy 3 điểm cho mình nha anh em thì nhà cái đang đánh giá Hàn Quốc rất cao thì anh em cứ nên vào Hàn Quốc thì Hàn Quốc cái trận này anh em nằm Hàn Quốc nếu mà anh em sợ thua anh em có thể lót là cái tỷ số không đều một đều là đẹp nha anh em lót là cái tỷ số không đều một đều còn mình đưa cái bảng tỷ lệ kèo bảng tỷ bảng đây đây là cái bảng kèo nha anh em cái bảng kèo thực tế luôn nha anh em thì anh em cũng thấy Hàn Quốc với Ghana Hàn Quốc chấp 0,25 nè anh em đây là bảng kèo thực tế nha anh em Hàn Quốc chấp 0,25 và tài xỉu 2 thì cái trận này mình khuyên anh em nên đánh tài hai này đá sẽ tương lai nổ tài trong những trận đấu gặp nhau hai này đối đầu là anh em cũng thấy tài không rồi anh em vào thẳng cái mã tài 2,25 cho mình luôn ăn cho nó mạnh miệng luôn anh em ăn cho nó ngọt luôn nha hiệp 1 anh em vào cái mã tài nửa một cho mình ăn chín anh em vào cái mã tài hiệp 1 còn góc góc thì hiện tại anh em cũng thấy Hàn Quốc chấp 0,5 góc nha anh em Hàn Quốc chấp 0,5 góc và tài xỉu góc là 8 trái rưỡi anh em cứ vào mạnh tay cho mình một cái mã kèo tài gốc mạnh tay cho mình mã kèo tài gốc còn cái hiệp 1 á hiệp 1 phạt góc là Hàn Quốc chấp 0,5 0,25 anh em 0,25 và tài xỉu 4 anh em vẫn vào cái mã tài cho mình vẫn vào mã tài nếu mà anh em nào á, xem được video này á cứ liên hệ qua cho mình thì anh em sẽ đánh được những cái mã kèo ba trái hoặc là ba trái rưỡi thì ra bốn trái anh em sẽ dễ ăn hơn còn cái kèo bốn trái này tỷ lệ anh em về cao lắm nha thì cái lúc á, ra sân anh em trong cái nhóm của mình mình sẽ gửi kèo trực tiếp cho anh em mà vừa mình thấy kèo vừa thôi mình gửi ra anh em giống như rung thẻ rung góc là anh em bắt đầu nhảy vào anh em đập đập mỗi tay thôi anh em thì cái đó là quan trọng anh em được chơi chung mình chung trang với mình chung nhóm với mình thì giống như bữa nay à, bên trang của mình nó có tới 6 sảnh và tới có 170 mã kèo nha anh em 170 mã kèo khác nhau thì cho anh em mặc sức mà lựa mã kèo anh em đánh thì giống như mình bảo anh em ừ, bữa nay vào cái trang vào cái sàn này cái sàn à, giống như sàn IBC anh em vào sàn IBC thì anh em vào mình kêu anh em đánh cái đội phát bóng lên là cái đội giao bóng đầu tiên đó anh em chơi được những mã kèo đó anh em vô anh em thảy cũ anh em lấy cái đội giao bóng đầu tiên tỷ lệ anh em ăn giống như anh em đánh triệu anh em ăn chín trăm rưỡi đó anh em kiếm được chín trăm rưỡi đó hợp lệ cho anh em không thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Hàn Quốc và Ghana nha anh em thì nếu anh em nào mà xem thấy hay để lại cho mình một bình luận còn anh em nào mà trùng máu với mình anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình là 0937 318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn anh em tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em đưa anh em vào nhóm chơi cùng trang với mình để chơi cùng kèo với mình luôn nha anh em để anh em mình kiếm lợi nhuận được trong cái mùa World Cup này nha anh em thì những anh em nào mà thấy hay á để lại cho mình một bình luận đi thì anh em nào mà đang xem mà chưa đăng ký á, để lại cho mình một lượt đăng ký luôn nha anh em và bấm theo cho mình một like để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau